khách qua coi đàn ha mời khách vô khách ơi mua đàn gì anh b 45 hả mua luôn cây đàn này không đàn giá rẻ piano giá rẻ nhất việt nam chỉ có 3 triệu đồng một cây có chân đẹp luôn như vậy không chơi hả em thích casino casio này casio nè cbs 80 giá rẻ nhất việt nam âm thanh cực đỉnh Casio nha bạn CBS 80 giá rẻ nhất chỉ có 3 triệu đồng một cây thôi cái đàn này à, vệ sinh lên là nó mới thành giống như cỡ 100 phần trăm luôn đây mình có sẵn cái cuốn mà luyện ngón tay luyện ngón tay á khách vip quá bạn ơi giới thiệu đàn giá rẻ nhất Việt Nam không mua mua đàn mắc mắc không à nhưng mà những bạn mà muốn mua đàn rẻ nhất Việt Nam thì đến đây nha có luôn nha đàn à, giá rẻ nhất hay là mắc nhất đều có bây giờ mình sẽ luyện ngón tay có cái uh, pedal để đạp rồi cho cái à, âm thanh nó ngưng ngưng lên luôn nè rồi luyện ngón tay các bạn mà mới mua cây đàn về á mình mua lại này là ngon rồi xong rồi mình có cái cuốn sách tập đàn piano đó thì giờ đây là cái đàn này thích hợp để mình học lắm có 3 triệu mà mọi người 3 triệu Ủa em biết đánh đàn chưa em dạ. biết đánh đàn hay rồi đúng không mới mua đàn xịn vậy không chỉ mua đàn này hả không biết gì mà vô mua đàn xịn không ha trời ơi thôi bây giờ mình sẽ luyện ngón tay cho các bạn coi nha đồ rê mi fa son đồ rê mi fa son năm ngón tay là một hai ba bốn năm thì trong này là đồ rê đồ rê mi phá mi phá um, à, son phá uh, à, son phá mi rê mi rê đồ rê mi rê đồ rồi xong thử nha mình à, đạp vô này cho chẳng cũng được nữa <laughs> hay quá mọi người mọi người khinh thường cây đàn này của mình quá không ai thèm để ý quan tâm đến cây đàn của mình Cây đàn này mình bán 3 triệu giá rẻ nhất Việt Nam âm thanh rất lớn nè loa con dàn loa của nó khủng khiếp không ok học đàn rất là dễ thí dụ như không biết đàn về mình um, học luyện mấy ngón tay cho năm ngón tay 10 ngón tay của mình nhanh nhẹn là được thì mua cái đàn nào mà rẻ nhất ở Việt Nam chỉ có Hoàng Piano thôi các bạn giờ mình đi quấy rối khách hàng cái này đây khách hàng vô mua cây BX850 nha mọi ừ. người không lắm thánh thánh nhạc luôn mà giả bộ không biết chơi đâu vậy đó. thường mấy người mà không gì mà cũng biết á cái hay nó không biết đâu thử nha nó thử xong ta sám mặt luôn đó <laughs> ủa em cây này anh hoàng bán em nhiêu vậy ừ, nhiêu vậy anh hoàng 12 triệu hả trời ơi Cây này 3 triệu không mua mua cây 12 triệu Trời đại gia quá trời luôn Đó cây này là giá rẻ nhất Việt Nam nha mọi người Piano là 88 phím Còn organ chỉ có 77 phím thôi Đó Bây giờ mọi người tới hốt lẹ cây này đi Để chật xót quá rồi để em lên cây khác mọi người ơi Em cảm ơn đội ơn mọi người Làm sao nữa mọi người Đó đem luyện thêm à, cái bài mà luyện năm ngón tay tiếp với quảng ba cho mọi người nha quảng ba là mình chỉ cho mọi người cách dùng quảng ba luôn luyện ngón tay ví dụ như nè đây là đồ rê mi đó thì một hai ba thì quảng ba có nghĩa là mình đánh một xong mà mình không mà mình đánh đây nó là quảng ba ví dụ mình đánh đồ rồi mí là nó quảng ba thì mình đánh đồ Phá nó là quãng 4 Còn mình đánh Đồ Son nó là quãng 5 Đó Thì ờ, cách đánh là như vậy Rất là dễ Nên mặc dù các bạn chưa biết đánh đàn Các bạn đến shop Hoàng Piano sẽ hướng dẫn các bạn ờ, luyện chơi đánh đàn và thậm chí là có thầy dạy nhạc tận nhà cho các bạn luôn mua đàn rẻ nhất tạo điều kiện cho bạn chơi cái bộ môn ờ, trí tuệ này anh sớ anh anh khách này đánh hay quá nè lắng nghe anh ấy nha không ai chịu mua đèn bên pin giá rẻ nhất bởi vì những cái trời ơi ừ. mình dụ anh sếp mua cây này mà anh không chịu mua cây này anh đội mua mấy cái mắc tiền không à mọi người thôi mọi người vô rước cây này giùm mình nha tạm biệt mọi người